Thiên Long Sơn Bắc Cali Dũng à, Thế là xin chào khán thính giả đồng hương của mình trên khắp thế giới Hôm nay Dũng đang có mặt ở một cái nơi rất là đặc biệt à, Cơ duyên thôi à, Không có cái sự sắp xếp, chuẩn bị Ở bên Phật, à, con nhà Phật thì chúng ta hay tin vào cái gì Nó có cái duyên à, đến à, và đi Cũng vì chữ duyên hôm nay thì Dũng gặp một người, một nhân vật cũng khá đặc biệt À, thì à, Dũng muốn ngồi lại nói chuyện với anh Trước đây thì à, khi mà Dũng ở trên Bắc Cali lúc Dũng còn là một người kỹ sư ở Silicon thì Dũng hay đi à, đến à, à, Kim Sơn nhưng mà hôm nay thì được một ông anh nói là dẫn đến một cái nơi đặc biệt nữa trên núi mà dành cho cộng đồng của mình thì Dũng cứ ngờ ngờ là Kim Sơn nhưng mà không ngờ là chúng ta đến một cái nơi này mà phải nói là một kỷ niệm và nếu mà quý vị đồng hương của chúng ta nếu mà có có duyên hãy đến đây một lần à, hôm nay chúng ta gặp người chủ nhân của cái dãy núi này mà nãy giờ Dũng nghe anh à, giống như là một người thua gai có là một cái diễm phúc của anh em chúng tôi hôm nay đặc biệt là được người chủ nhân của nơi này à, trong cái lúc covid này đang đóng cửa thì chúng tôi lại được à, à, người chủ nhân mở cửa chào đón thì chúng ta hãy gặp người chủ nhân này và tìm hiểu thêm à, cái khu đặc biệt này mà Dũng phải nói là à, khu tâm linh luôn á nãy giờ chúng ta ở đây à, thật sự là Dũng có cái cảm giác đó À, xin chào à, thứ nhất là Dũng Taylor xin um, thì, uh, dạ. ông à, anh quen với Dũng thì ông anh lên trực tiếp đón chung thế này thì cũng đừng thì tên Ngô Tuấn Kiệt Ngô Tuấn Kiệt à, thì tiếp đón cũng nhiều người dạ. thì trước lạ sao quen à, <laughs> Kiệt thì cũng có nhiều người không ưa lắm anh ngồi gần Kiệt thì chừng bị đạn lây <laughs> thứ nhất thứ hai thì uh, À, nãy anh nói là việc là chủ nhân à, hồi xưa thôi mới mua thì việc chủ nhân nhưng mà mình đã nói một lời thì đến chết cũng giữ cái này là của chung cộng đồng người Việt mình dạ à, thì à, ít nhất cũng có chỗ để mà có cắm vui dạ. cái người Việt mình đây không có đất gì riêng á thì chỉ có chỗ này mới để mấy phong tục của người mình khi mình Kiệt ra đi rồi con anh con Kiệt tụi nó tiếp tục nó bảo quản vâng. thì cái phong tục của mình thì đạo của mình người nào đạo nào ở đây thì có hai đạo chính dạ. đạo Phật với đạo Công giáo dạ. lại con thì đạo Công giáo thì thì đạo Phật dạ. nên cho nên thấy cũng có tượng Chúa nha dạ. không thấy tượng Phật dạ. Đó. Thì, uh, trở về câu anh hỏi thì, uh, thì cũng rất hân hạnh được uh, đón tiếp các anh chị ở đây anh vô luôn không anh anh đứng né né không <laughs> thứ nhất thì dũng định à, hỏi anh à, ở đây à, chúng anh đặt cái tên ở đây là thiên long sơn thiên long sơn à, lý do tại sao là tại vì những cái dãy núi hình giống như những con rồng hay sao hay là anh có một cái ước mơ gì mà đặt là thiên long sơn long and short story yeah. Dạ. uh, ờ, ngắn thôi yeah. Dạ. à, rồng là thật yeah. Dạ. à, lúc kiều mua kiểu không biết đặt tên gì yeah đặt ờ, xong mấy vị tên là cũng là do trên mấy vị đặt ở đây có bốn ông rồng dạ. thì cái bia mấy ngày đẳng mấy ngày cũng đang đứng đây nè dạ. thì hình ảnh thì cũng có post trên, trên facebook tôi cũng nhiều á dạ. à, thật chẳng qua là không có bằng xương bằng thịt như người đời mình để mà phu thôi chứ dạ. người nào có duyên thì lên đây ngồi chơi ngồi là thấy hết á dạ. à, thiên là rồng trời dạ. à, là thiên long là rồng sơn là núi dạ. thì mấy vị kêu đặt cái tên này à, rồng có nhiều loại rồng nha có rồng biển rồng ở núi ở nước nhưng mà mấy mấy vị này là ở trên trời đây thiên long đây là Vậy thiên à? hoa thiên long Vậy anh cũng có nhiên á ta ông này ông xăm toàn là những đây gì là, ở trên đây núi là, rồng, đây là rồng mà là rồng rồng trời thiên long nhưng mà anh nhớ khi mà anh thăm nhân xăm tổ bên đây cho cho bà con có hình dạ, tổ đây là đức đây đứng gần hình tổ quay hình tổ qua cái cái hình dạ. tổ đằng kia đây là tẩu Đức Đạt Lai Lạt Ma là, không, đó rồi bên này là Thiên Long thì cho nên có thể là cái anh có duyên gì cho nên tự nhiên lúc mà anh quyết định mà xăm những cái hình này đó dạ. nó có ý tưởng của mình à, thì à, có thể trong cái lại gia thức của anh tiền kiếp có cái duyên gì không biết Dạ. nhưng mà cũng dạ, cũng cũng hay nha dạ. ông này ngộ quá anh à, cái khu này mình có bao nhiêu lâu rồi anh từ năm 2014 2014 à, đó mua mua rất là nhiều chủ mười mấy người chủ để mình nối kết lại thành nguyên một cái dãy núi luôn ở chừng 8 9 cái đồi 360 mẫu 360 mẫu ừ. đất ở trên này đâu phải rẻ đâu mà anh có được 360 mẫu trời ơi mình làm thương mại mình nói canh nó phọt lô rồi này nọ <laughs> vậy <laughs> mà hồi nay là 50 triệu đủ không nổi vậy à, à đó là hai chục dạ. tiền này nọ thì uh, cái dream của kìa là khi ra đi để là một cái legacy cho người Việt mình có một cái làng Việt Nam bị định xây khoảng một ngàn cái khu chung cư nằm dưới này dạ. như anh mà rẻ tiền vậy đó dạ. rồi cái kế tiếp thì uh, mình làm một cái Vietnamese Community Center trong dạ. đó mình có thư viện có à, nhà hàng rồi cái mình làm một cái stadium để cho hội họp ca sĩ rồi ờ, ca ở dưới chân núi dạ. chỗ nào tu tu chỗ nào đời đời đời đời đạo đạo đi song song dạ. gom lại đây vậy đó hai gì em nhưng mỗi là hội đoàn rồi đi mướn tốn tiền khó khăn đâu những cái uh, dịp nào mà chúng ta thấy là người Việt mình nói à, riêng người Á nói chung là tụ tập về đây đông nhất cuối tuần hay là dịp lễ rồi anh ạ à? ngày nào cũng đông á nhưng mà ngày đông nhất là mấy ngày Tết của mình lễ của Việt Nam để bà con về thăm thân nhân cái vùng này dạ. là hay là mấy người du lịch ở chỗ khác về qua đấy ai cũng có lấy cái này là điểm chính để à, dẫn uh, cha mẹ hay uh, thân nhân lên đây dạ. thì ở trên ở đây có cái thống kê chính xác cái sức chứa ở đây chính xác là khoảng bao nhiêu người mà chúng ta gọi là cảm thấy an toàn và bao nhiêu người nó gọi là quá tải đã nó 360 acre thì anh đâu là muốn đi đâu, đâu cũng đi hết <laughs> dạ. thì thí dụ ở tầng núi này thì ngồi này lên tầng kế tiếp và lên tầng trên chỗ nào cũng đi được thì cái núi này nó có cái hai cái bà già 80 tuổi dạ. cô gái mang hai hiu năm tấc nó năm tấc nghe ba tấc thôi dạ. dẫn lên tuốt trên đỉnh núi 2.500 feet được đứa, đứa con nít 5 tuổi vẫn đi được tại vì đã làm những con đường nó rất là xét tì không có gì hết cái núi này mở 5 năm hồi Tết ờ, năm 2019 trước Covid một quả là có mấy ba bốn chục ngàn người đứng đây không có chỗ nào mà không có không có người Nghe hết rồi là mấy anh em mấy anh em ờ, thiện nguyện á, nấu khoảng ba bốn ngàn đòn bánh tét mình chỉ ăn bánh tét với ờ, đồ dưa giá thôi vừa nấu luộc xong đem ra là ăn thôi à, vậy á với nước lạnh thôi mà đông vậy đó như vậy thì à, vấn đề mà chúng ta trên cái đường đi lên đây Dũng thấy rất là đẹp cái cảnh và nó hơi à, ngoằn ngoèo thì à, cái đường đi lên vậy nó cũng khó thì Dũng có hai câu hỏi thứ nhất là Dũng thấy những cái tượng Phật và tượng Bồ Tát ở đây rất là to lớn hùng vĩ thì lúc đó vận chuyển lên bằng cách nào trước khi mà có đường xe chạy bình thường thôi Dũng đã thấy hiểm nghèo rồi đừng nói chi mang được những tượng lên trên này thì à, cái phương tiện hồi xưa mang lên bằng cách nào cũng bằng xe hay là chúng ta có phương tiện nào rất là cao như anh nói hiện giờ mình đang ở trong cái chậu cao này khoảng bao nhiêu anh Kiệt này khoảng một ngàn feet ngàn feet à. đấy thì còn lên, tới trên này lên. lên còn lên nữa lên nữa tới hai ngàn rưỡi thì hồi xưa cái cái vận chuyển này nó cũng chắc là một cái ờ, quy mô dữ lắm à <laughs> nói thì hơi khó khó hiểu khó tin mình à, nó phải có ờ, hình như mấy vị tự bay lên <laughs> nhưng mà bây giờ mình quay tượng tổ đi dạ, tượng này tổ. là khó nhất dạ. nặng nhất tượng tổ mà lúc lên đây nó đâu có đường xi măng như nãy mình lái lên đâu dạ. Ở đường đất mà lúc mang tổ về trời mưa nữa là cái tượng này thì kể mấy clip thì kể có một người em tên là Nguyễn Minh Hiếu nó Sacramento á dạ. đúng giống <laughs> à, để dưới cửa nhà nó nó nằm mơ ba lần tổ nói tổ muốn về núi để độ chúng sanh con là cá nhân không có nên thờ tổ dạ. tại nó nó thích gỗ rồi nó đâu dạ. biết thì mình nói tóm tắt thôi nha thì lúc đó xe cẩu mà tụi Mỹ 18 bánh mà bốn năm chục tấn mà bảy tám thằng mà nó cứ bưng tổ lên hoài bưng dạ. không lên rồi cái nó give up thì xong cái tối nằm mơ tổ mới kêu á ờ, phải kêu Kiệt lên à, khấn tổ mới là, ờ, là mới, mới, mới cẩu tổ lên được thì bữa đó kiệt lái từ ở san jose đi sacramento thì khấn dạ, đi bảy vòng vòng vòng tổ thì lúc đó mấy thằng mỹ nó mới bưng lên nghe cái tượng vậy thôi mà bưng lên là hai ngày vâng. cái đó là một đoạn đoạn thứ hai những cái xe nó quá lớn nó về tới với cái sân nãy chỗ mình yeah. Vâng. lên đây không được nó thả tổ nằm đó cái tụi này là bắt đầu ngồi gãi rồi tại không có xe nào chịu lên cái đường đất được hết dạ. thì lúc đó bắt đầu mấy anh em á một chiếc uh, chiếc truck Dodge 350 diesel dạ. thêm một uh, chiếc hai chiếc forklift bự ba bốn chiếc rồi hề hề để lên cái trailer mà loại ba cầu bánh vậy đó rồi cái năng nỉ tổ mà đi khúc chừng phít sợ nó tuột xuống năng dạ. nỉ tổ ờ, gắn lên thì mình nói ờ, cái hơi dài nhưng mà nói tấm tắt đây này không, sao ạ không sao cái rồi lên được tới đây là quá mừng lúc đó cũng khoảng 12 giờ khuya đi từ sáng sớm mà tới 12 giờ khuya mà đoạn tới đây á thì tỏ nằm dài đây nè cái ờ, giờ còn đứng lên là một chuyện khác đại kéo là dễ rồi mà dạ. để tổ mà đứng lên nữa là khó cái năng nỉ <laughs> tổ gắng đứng lên rồi lúc đó mấy anh em nó tự nhiên cái đầu á tổ nghĩ ra nhiều cách thì lúc đó mình nghĩ thần nghĩ thế nghĩ đủ kiểu hết thì cuối cùng mà để tựa tổ lên là một chuyện không ai tin được cái con đường nó không có được như vậy yeah. Dạ. đường rất là bùng lầy mà chợt đó thì rất là khó khăn đó là mình nói sơ tượng tổ là đừng nói với tượng phật hoàng âm đằng kia cái crane nào nó không có đưa lên tới luôn vâng bằng tay không á vâng bữa nay dũng có đi quay một vòng thì dũng ờ, cái đầu tiên làm cho dũng ngạc nhiên là cái sự kêu là là quy mô để đem được mang được thỉnh được những cái tượng Phật và Bồ Tát lên đây trước khi Dũng thấy được tượng à, Phật tổ uh, Đạt La và Đạt Ma thì uh, hôm nay Dũng định hỏi anh cái điều nữa là anh nói là ở trên này uh, hiện giờ nó là khoảng chừng 50 triệu thì sao à, này xin lỗi mình nói trên này nó quan trọng đừng nói số là hay nhất nhưng mà tiền mà mình đã bỏ ra đó, mua rồi đó, tổng cộng khoảng hai chục rồi yeah. Dạ. chuyện đó hiện giờ mà một người nào mà có có số tiền đó đó những đại gia mà giàu mà muốn mua vậy cũng không có mà mua nữa nhưng mà anh Ở mục này, tiêu của anh là anh để là cho cộng đồng cộng đồng dạ. bởi yeah. nãy chuyện nói là kiệt cũng là người khách yeah. Dạ. hồi xưa là kiệt mua nhưng mà mình đã uh, hiến cho cộng đồng rồi đã thề với phật rồi yeah. thì chúng mong cộng đồng hiểu được cái sau này mấy hội đoàn ở đây nè lên giúp chứ hồi lúc mở ra bên ờ, mấy cộng đồng dưới cũng không giúp mấy ổng thì cứ nghĩ này tiền của bên kia dạ. bên kia thì nghĩ mình mở này sống bên nọ rồi phật giáo thì nghĩ sao thờ thần công giáo thì nghĩ ờ, phản chúa dạ. nên không có ai mà ưa kiểu chứ Ừ, mới ừ, nãy mới nãy Dũng đang hiếu kỳ là anh nói là ngồi gần anh bị ăn miễn có nhiều người không thích anh là gì như thế. Dạ. Yeah. Dạ. Chứ giờ chín người mười ý mình đâu có biết được nhưng mà cái tâm mình chỉ là muốn hòa đồng tất cả lại hòa hòa đồng bất cộng hòa đồng nam bắc dạ. hòa đồng tôn giáo cái đó tâm của kiền vậy nó nguyện vọng suốt đời là vậy cho nên kiệt ai kiệt cũng là bạn hết ai yeah. Dạ. kiệt cũng nói chuyện hết kiệt không có gây hấn với hết yeah. Dạ. người nào mình cảm thấy khó chơi quá thì mình né thôi chứ gặp cũng xe hai tánh như là chưa chơi vậy đó Dạ. ở trong cái ờ, câu mới nãy dũng có chia sẻ đó mà con của dũng thì tưởng là dũng uh, xăm hình của mình lên trên <laughs> tay ờ, bé nhưng mà đây là dạ, đức đổ. hình của sư thì trong này có cái câu nói rằng á, cây cây to đó thì hay bị chặt trước người thẳng thì hay mang quả đúng không quả lớn nhưng mà à, đừng có sợ người ta hiểu lầm cái tâm của anh làm thì trước sau gì mọi thứ nó cũng sẽ ổn hết thôi còn nói vấn đề mà ăn đạn trúng biển thì Dũng bị ném lựu đạn không à chứ anh là bị bắn đẻ còn đỡ chứ Dũng là cỡ có Dũng là bị lựu đạn ném không à cho nên ngồi đây cảm thấy chia sẻ với anh bây giờ hỏi anh cái điều nữa là nếu đi lên trên đây một người như như em hôm nay nè được cái duyên được hạnh phúc và được cái may mắn mới có được anh tiếp mà còn khó khăn vậy bình thường mà anh nói là có khi cả ba chục ngàn người lên đây thì đậu xe rồi như thế nào anh ở dưới kia thấy đường nó rất là mình có phát sinh rất là rộng trong kia mình nói ý kiến nói ba chục ngàn người là chuyện nói thô trong, rồi trong ba ngày trong ba ngày. ngày là tết chứ không phải một lượt thì một, thì một lượt khoảng có thể là năm mười ngàn tại người kẹo hết rồi không có xe chạy được chỉ đi bộ thôi rồi bãi bãi đậu xe như vậy thì bãi đậu xe tuốt trong kia rồi xe đưa lên có thì có hai chiếc xe sơ xe van đưa mấy bác lớn tuổi lên rồi ai trẻ thì đi bộ được cứ đi rồi còn mình chỉ đưa những bác lớn tuổi với ai mà à, tiện lợi thì cứ đi xe ben nhưng mà chạy từ sáng tới chiều với hai chiếc hai phiên nhau chạy rồi những cái kinh phí đó ai lo xe ven đưa công đó ty mà. Việt lo công ty mỗi một năm công ty Việt bỏ vô đây từ 500 ngàn tới cả triệu bình thường á dạ. chưa tính những công trình xây dựng dạ. tại nó phải maintain ăn uống rồi phải ờ, đủ thứ chi phí rồi anh có thu phí vô đây không hay là anh không có thu đồng nói nào suốt đời làm mọi cho cộng đồng mà đâu ờ, chỉ làm suốt đời làm mọi mà vẫn à, có người không ưa làm mọi cho cộng đồng mà vẫn bị tai tiếng thị phi thì ở đời kiểu không hiểu ta nghĩ gì nữa có bao giờ anh mệt mỏi không anh đã làm không, không anh anh tặng một món quà cho cộng đồng anh chi phí như vậy mà vẫn tay tiếng thị phi anh có mệt mỏi không có bao giờ anh ngồi anh ngồi anh nói thôi tôi mệt quá thôi tôi làm mà tôi bị mang tiếng thôi tôi lấy lại tôi đòi lại không có bao giờ anh nghĩ Trời, mình không dám so sánh như mấy vị vĩ nhân đời xưa chứ cả chúa hồi xưa kêu ta hiền nó còn bị đóng đinh dạ. Nà. nhầm nhò gì dạ. phật ờ, hiền vậy bỏ chức vụ vậy mà đi ờ, bỏ ngai vàng mà đi cũng bị ờ, bị nó gài gai tại xưa dạ. phật đâu có đi về còn uh, không cho cơm vật ăn vật phải ăn đồ ăn của ngựa nữa dạ cỡ mình nấu nhâm nho gì không nhâm nho không có chán mà chuyện đó nói chuyện với anh Dũng thấy nhẹ nhàng nhẹ người dễ sợ Dũng tưởng lên đây không khí nó thoáng tại người ta nói trên cao đó thì nó có cái y ờ, an y an âm nó làm cho đầu óc mình minh mẫn nhưng mà thật sự ngồi gần anh thì mình thấy mình chả có nghĩa địa gì cả thì bây giờ à, sắp tới khi mà mở cửa trở lại đó có anh có cái điều gì anh muốn gửi đến cho cộng đồng mình không một cái tâm nguyện gì như anh nói đó anh không có mong đợi gì nhưng mà anh không mong muốn điều gì nhưng mà thật sự thị phi nó cũng làm cho mình cũng ờ, lâu lâu cũng chạnh lòng chứ đúng không mình không nói ra thôi chứ cũng chạnh lòng thì anh có một cái điều gì anh muốn gửi đến cho cộng đồng mình anh muốn cho cộng đồng hiểu anh hay là mà từ xưa giờ anh chưa nói có điều gì anh chưa nói mà hôm nay anh muốn nói không rồi ờ, chỉ mong á ừ. tại vì giờ tuổi thì cũng lớn rồi mong những cái hệ sau mấy ờ, em du học sinh á cứ lên đây cứ hòa đồng tại vì cái thế hệ đó thì rất là thương là gì sẽ là những cái thế hệ tương lai xây dựng đất nước mà lâu nay mấy em nó cứ ngại ngại không dám lên thì à, chỉ mong những à, lớp trẻ à, ở đây lớn lên ở đây hay lớp trẻ mới qua hòa hợp lại nhau vui vẻ cái dùng cái núi này là như cái nơi vô tư vậy đó vô đây đừng có nói chuyện quá khứ cái nhìn trước mà đi để mà lo cho cái đất nước phát triển trong tương lai tại đất nước mình sau này hai thách nó phát triển dạ. mới nay em có thấy cái bảng để sáu không ờ, đến đạo Phật thì có ngũ giới còn anh thì có sáu không trong đó thì anh có thể anh nhớ hết sáu không anh có thể nhắc cho mọi người là một trong những điều anh mới nói tới chắc là không chính trị đúng không và ừ. không phe phái không à. đảng phái bè phái rồi còn mấy cái không kia nữa là không gì không thu phí không gây quỷ, không tha không à, không tham không tham tức là không có là không có muốn lấy tiền của ai hết để có những người uh, quen chị á dạ. nói sao mày không ra một cái project mỗi một cục gạch mà kêu người ta đóng trăm thôi là thiếu gì cục gạch người ta đóng đầy cho mày dạ. à, nhiều cái là hoặc là lên trên mạng xin tiền cái thiếu gì người cho đó à, thì không làm là không có ham không không ham tiền là không ham tài không tham danh dạ. danh tức là bị chửi rồi còn ham gì nữa tứ bề rồi tứ bề thọ địch <laughs> à, ông danh rồi không có liên hệ với tổ chức nào không có mình à. à có mình nữa không dạ. ai có một lần à, bác à, bác gì có chiếc tàu nhỏ nhỏ Vũ Xuân Lộc dạ. chủ tịch cộng đồng cái này con nói bác nghe luôn nghe bác rồi bữa đó bác dẫn lên bốn người cũng thứ thiệt ở đây cái lên ngồi họp với gì đó chỗ library cái mấy bác lên cứ lắc đầu hoài mày lạ lạ nó vậy cái biến mất tiêu tới giờ tưởng là ông chủ tịch ông lên đây ông phải giúp mình có à, thể kiếm người kết nối rồi không <laughs> vâng. nên im ra hỏi mình tiện đâu xong mới dẫn bác đi thua vòng cái hãng ông quản hồ để hãng kia là một năm cả trăm triệu dạ à, việc ờ, cho lên đây thì mình 50 phần trăm mình được trừ thuế nhưng mà 50 thì cũng là tiền túi bỏ ra vâng. nhưng mà nói trừ thuế chứ chủ hãng thường á, muốn mua building mua đùm lum la thì người ta không làm này người ta cũng có chuyện để trừ thuế gì còn này mình thích làm là từ tâm mình thích làm thế nhiều người à, không có hiểu về luật thuế của mỹ à, cứ nghĩ là mình là à, mình né thuế mà nó không phải tự thích là thích thôi thiếu là cách né <laughs> tôi mua một chục chiếc xe cũng mà né vậy vậy dạ, cũng giống như anh nói là họ cứ nghĩ mình làm để mình khấu nhưng trừ thuế cái tâm mình nó à, có nhiều cách để khấu trừ thuế CB ta biết dạ ở cái là thiếu là cách nhưng mà mình thích làm cho cộng đồng thì tiền anh cứ đi cũng hai tay trắng bây giờ xương anh xương em xương chị thu mình có ngày chết mình thiêu á nó cũng giống nhau hả à. dạ con hủ nhỏ xíu có hủ nào khác hơn đâu đâu có ra học soạn chổng vâng cho nên nghĩ nhiều đó là cộng đồng thì à, hôm nay cái thông điệp là anh, anh muốn kêu gọi nhất là cái dê thế hệ trẻ đúng không à, dù lên cho đây. lên đây giúp đỡ một tay và hãy tận dụng cái nơi này hãy biến anh đã tạo cho cái hạ tầng cơ sở rồi ừ. còn sau này là dựa vào cái thế hệ sau các em đừng có ngần ngại thế hệ có idea với sẵn nói tất cả các chùa dưới San Jose 100 chùa 100 chủ trì tăng ni cũng đừng có ngăn ngại kia kia không có dành phật tử của mấy chùa chị chỉ <laughs> làm thôi chị mặc áo này mấy uh, áo áo màu với áo áo vàng không có đụng nhau nước sông nước giếng đừng có nói uh, này nọ mà để phật tử uh, ta né kiệt không không có phật tử lên luôn chứ nó gì đâu không à uh, không có nhìn rõ cái thực tế vâng. uh, ta chỉ tạo ra cái dư luận ngoài nhưng mà đến khi người mà hiểu được cái câu chuyện là nó mất một hai năm này chỉ làm hư người ta anh Kiệt mới nãy có nói sơ Dũng cũng ờ, để muốn cho cái phần này anh nói với lại anh đang nói cái thế hệ ờ, trẻ này Dũng biết là Việt Nam là đang ở một cái đà phát triển như anh nói là công ty của anh đó, một năm là à, doanh thu cũng cả trăm triệu cho nên thành ra anh mới có thể làm được cái công việc này đúng không cả anh cũng đang nói về cái vấn đề khai thác thì anh cái nhận định của anh về cái lĩnh vực khai thác này và Việt Nam ở trong cái vai trò trong tương lai thì anh nghĩ đóng quan trọng hay không giống như Ấn Độ khi chúng ta nghe tới hai sắc thì chúng ta liên tưởng tới những người kỹ sư những người làm công nghiệp ở bên uh, Ấn Độ thì anh nghĩ cái vai trò của Việt Nam quan trọng hay không mình có đủ chất xám hay là mình chỉ là đơn thuần là một nhà sản xuất hay là mình có đủ chất xám để làm cái công nghệ cao nhất là những gì anh liên quan tới cái công việc của anh hiện nay nãy mà nói tiền đạo qua đời không bây giờ đời qua đời <laughs> đúng rồi anh nói vậy đó đó là do máy đại ca bệnh vâng chất xám là do những kỹ sư ở đây những người đã qua trước mấy chục năm vâng. kỹ sư như anh thì lại thi trong đầu mình như anh là kỹ sư anh có thể design một đống ờ, thứ là vâng. thi của anh à, thì ăn thua ở bển có chịu nhận cái khúc ruột thừa này thành khúc ruột thiệt để anh em hòa đồng thì quan trọng là chỗ đó thì hai bên nó phải cùng một nhịp thì mới làm được chứ còn Việt Nam không có uy tín mà cứ đưa 1.000 kỹ sư Việt Nam qua mà nói chuyện với một kỹ sư của Mỹ công ty Mỹ ở đây như Google đi yeah. Dạ. không có cùng với tiếng của nó là một cái là mình mất cơ hội yeah. Dạ. mà forever à, thì những công ty Mỹ nó nhìn nó biết là Việt Nam bển chưa có ờ, chưa có cùng cái tiếng nói không phải là mình nói bển chưa có hiểu hết tại vì không có đủ kinh nghiệm thôi cho nên phải cần những kỹ sư ở đây nè yeah. Dạ. nhưng mà muốn những kỹ sư ở đây mà comfortable mà về bển giúp á thì ờ, mình phải làm sao và đồng thời mình muốn cho những ờ, kỹ sư ở bển qua đây làm á mà đừng có đòi ở lại mới quan trọng để họ là những ờ, những cái giống như nói giấm cái đi sẽ ừ. sanh ra những lớn lao hơn yeah. Dạ. một người qua mỹ làm về việt nam dạy 10 người dạy trăm người trăm người dạy chứ còn ai qua đây cứ đòi ở đây không thì thì làm sao mình phát triển được người ở đây không chịu về còn người bên kia qua thì muốn ở lại à vậy thì công thức của anh anh có anh giúp cho mấy bác luôn là có cái công thức gì không đây cứ lên đây ngồi uống nước trà chừng dài lần là hòa đâu Lâu. mình cứ dùng thiên long sang để hòa hợp ngay siêu canh ba ly là kỹ sư không IP không? Vâng. Tại anh không biết cho vô đó là mấy cái hãng là cái gì cũng cũng là của người Việt Nam mình hết á. Nhiều người Việt Nam mình ở Rất trong này. là nhiều mà. là IP không? nhưng mà mà mà, mà có chịu ngồi chung bàn uống nước trà hay không dạ hay một ông được uống trà ông được uống cà phê <laughs> còn, cái quan trọng là nữa. Má, má, qua qua ở Việt Nam á, thì à, có một lần vui lắm Kiệt tiếp một cái bác kia chắc cũng là chức cũng thứ dữ à, lên đây rồi bác qua đây bác không dám ra khu Việt Nam tại bác nói tiếng Bắc cái sợ ta kỳ thị bác thả bác lên đây con thương má con tốt vì con mình con bữa giờ yeah. Dạ. cái hai vậy trời con đâu biết bác người việt con cũng người việt chứ đâu có gì đâu à, thì mình phải à, xóa bỏ mấy cái chuyện cũ ờ, đừng có phân biệt gì hết thì qua đây từ từ mình phải à, làm được chuyện thì bây giờ theo theo anh theo anh nói thì à, Dũng nghĩ chắc một ngày nào mình phải trở lại một buổi nữa hôm nay trong cái buổi này thì mình nói sơ sơ về cái nơi này hôm nay Dũng nghĩ là Dũng được cái gieo duyên cho nên Dũng đến đây chẳng hạn như một bên thấy tự nhiên có một bên là thiên long anh nói đây là thiên long sơn đúng không à, nhiều loại rồng thì tại sao lại trên tay của mình lại có thiên long mà bên này lại có hình của ờ, sư tổ đạt lai ờ, ở đây đấy thì dũng nghĩ là duyên thì dũng nghĩ là sẽ trở lại còn nhiều cơ hội để trở lại đây và giống như nói đó anh đã tạo cái môi trường thì dũng hy vọng là kết nối làm sao cho chúng ta có nhiều bạn trẻ nhiều thế hệ đến đây và làm sao chúng ta ngồi đây thở hít cái, cái không khí trong lành này để mà tìm ra được cái công thức cái đó nó mới là cái khó đó anh cái khó là làm sao mà chúng ta giải quyết được cái vấn đề mà cho nước đục nước sông và nước giếng nó không hòa quyện thì giá chót nó cũng song hành với nhau hiện giờ là nó nó nó chảy hai nguồn khác nhau và chúng ta không tạo được cái sức mạnh chung không tạo được cái synergy cái cộng hưởng đúng không thì làm sao cố gắng làm sao để tạo được cái cộng hưởng theo dũng biết á, là trong nước luôn luôn nói cái câu là người việt sống xa tổ quốc là khúc ruột không thể thiếu thì à. nếu mà như vậy thì không làm sao để khi, để kết nối cái nấm ruột mấy, này mấy đại ca nói bởi nó không thể thiếu khi nào mấy ông cần mấy ông không cần mày cứ cuộc thừa tao lắc mày <laughs> hay là không. phật nghĩa là người thiệt nói thật đấy người à, người thật chứ thật đang có thiên gì giả nhưng mà <laughs> anh là một nhân vật hứng thú à, cây là thú vị đó một ngày đây dũng sẽ trở lại dám nói, nói dám, dám nói thì nói thiệt với lại ca phải thật lòng chứ còn không thật lòng nữa đừng khách sáo hả à. đừng khách sáo đúng được à, hôm nay thì à, dũng một lần nữa xin cảm ơn à, người đã ờ, đổ viên gạch đầu tiên ảnh không chịu nhận ảnh là chủ nhân của nơi này ảnh nói là thuộc về của cộng đồng rồi những gì ảnh làm được chúng ta đến mảnh đất này như thế nào chúng ta cũng sẽ ra đi như thế à, vào đây trắng tay ra đi cũng tay trắng và khi chúng ta chết rồi nhìn bộ xương không biết ai là hèn ai là sang ai là giàu Trời ai là bụi nghèo. giống thịt nhau giống nhau hết hai hũ giống nhau vậy có thể tướng anh bự hơn hũ anh bự hơn chút yeah, anh phải đóng tiền vô cái, <laughs> cái em nhiều chút <laughs> rồi tôi sao, sao em chơi với bạn em có thằng bạn người em ở miền nam nó là chủ nhà hoàng nó cũng nói là anh mà có khi nào có chuyện bệnh hệ gì em lo nhưng mà anh phải lo tiền trước để lo cái hòm to to một chút nó gặp mình nó cứ lo cái vấn đề đó không à chỉ có một mình ông anh của mình ở trên úc linh ổng chưa nói gì tới vấn đề đấy ổng chỉ để ý con mình uống bao nhiêu nước rồi này kia thôi ờ à, hả đó. chứ không nhỏ đâu cần ủ đâu cái ly là đủ rồi ổng đâu cần à, nhiều tiền đâu thì, bây giờ mình hôm nay mình khép lại ở đây à, dũng nghĩ là cái cái cuộc phỏng vấn này cái cuộc phỏng vấn này thì không tính mà có có những thứ chúng ta tính nó lại không ra không có những cái trong đời sống nó là vậy đó có những thứ chúng ta không tính nhưng nó lại đến thì hy vọng là đây là lần đầu tiên mà không phải là lần cuối cùng Dũng sẽ có mặt ở đây được cơ hội ngồi nói chuyện với anh Kiệt và hy vọng một ngày nào anh em chúng ta ngồi uống trà và anh Kiệt nói rằng ở ờ, cách đây một năm hai năm anh em chúng ta nói chuyện bây giờ cái giấc mơ đó nó gần trở thành hiện thực thành sự thật rồi à, mục tiêu là như vậy mỗi người chúng ta dù cho sống trong nước hay ngoài nước thì chúng ta luôn luôn nghĩ về quê hương đối với Dũng là một cái người quê cha đất mẹ đây là quê cha của mình à, đây là đất cha của mình còn Việt Nam là quê mẹ Ủa, cha, cho nên cha anh, anh biết cha anh ở đây dạ đây là đất gì cha em là người Mỹ Mỹ gì dạ người Mỹ gốc phi châu cái bên miền Châu đâu phải bên Châu Mỹ khi ông về đây ông Ồ, mang à? tiếng là mình đã biết <laughs> mình nên Châu nhớ Mỹ nè rồi, vâng. rồi anh nói đần đề tài này em tính tú lực nếu mà anh theo anh Kiệt nói đó ở đây đó là chỉ có người Mỹ gốc da đỏ Đúng là đất vậy, nước của họ là nước Mỹ còn tất cả mọi người nước đến đây đều rồi. ăn tạm sống bợ cả mình luôn đúng vậy cả Và Biden khi... cũng là ăn tạm luôn Ai cũng vậy Trump cũng là ăn tạm luôn đúng vậy ừ. cho nên thành ra 240 năm trong bề dày lịch sử của Hoa Kỳ thì chỉ có người da đỏ người native American đây mới là mảnh đất đất của họ nhưng mỗi người mỗi sắc tộc đến đây đều đóng góp cho mảnh đất này và chúng ta có người gọi đây là quê hương thứ nhất có người đây gọi là quê hương thứ hai đối với bố của dũng thì đây là quê hương thứ nhất đối với dũng là quê hương thứ nhì thì trong cái tinh thần đó chúng ta muốn đóng góp cho cái mảnh đất này và luôn vối vọng về cái quê mẹ nơi cho mình cái tiếng khóc chào đời mà mình không thể nào quên được con người dũng hay nói chúng ta không biết nguồn gốc chúng ta đến từ đâu thì chúng ta sẽ không biết chúng ta về đâu trong cái tinh thần này hy vọng là trong tương lai Dũng sẽ có dịp ngồi đây nói chuyện với anh Kiệt và một phần nào góp thêm một viên gạch để cho đóng góp cho những cái điều mà anh Kiệt muốn làm trở thành hiện thực xin cảm ơn quý vị và xin anh Kiệt gửi lời chào khán giả của kênh Dũng Taylor TV. <laughs> Bữa nay à, cũng nói chuyện với anh Dũng rất là ngạc nhiên cũng lần đầu tiên biết ảnh, ông xuất hiện cái quả hồn luôn. Quảng hồn luôn. À, đi chung với ông anh cho nên à, ăn nói cũng không có suy nghĩ có gì lỡ lời bên đây bên kia thứ lỗi cho mình nha mình vô